tập cho mình tổ hợp như sau ok hai tay hướng xuống này đánh chéo vào và chéo vào một lần nữa nhưng khác nhau này lần đầu tiên thì tay phải ở bên trong lần thứ hai thì tay phải ở ngoài ok tiếp theo này nhẹ đưa nhẹ tay phải lên trên và thắt xuống đổ tiếp theo square bên này lại đưa nhẹ tay phải lên trên và thắt xuống đổ ok sau đó này băng, tay phải một trước một hai em nhé 7 và 8 và ok tiếp theo hai cổ tay chạm nhau và thắt cổ tay lên trên sang nền thứ tự hai lần sau đó đóng chéo hông ra xoay ngửa lên này xoay trả về lặp lại chéo vào và vào phải kéo xuống phải kéo xuống én băm băm băm băm sau đó cổ tay bên này nữa và đồng chấm không ra lật ngửa và về ok đó là đánh tay có giờ về hông, thì các bạn uh, khi làm động tác này đầu tiên các bạn sẽ đánh hông cho mình này đầu tiên chút nhẹ hai chân và sau đó nhấc gót đổ để hông. tương tự ok bây giờ khi các bạn đẩy hông không phải thì các bạn sẽ đổ người sang hướng bên trái và ngược lại không với lại vai sẽ ngược hướng như thế này đây ok về thử nhá đây động tác này sẽ dùng không tiếp theo cái này sẽ đứng im và không dùng không không dùng không cái này sẽ hơi dùng không nhẹ tức là người sẽ hơi đẩy và nghiêng người chứ không cần đứng và đẩy lên nhé. chỉ cần nghiêng nhẹ thôi thử nhá động tác đầu tiên để cái đầu không đứng này không phải không trái đứng im chặt tay thôi và chặt tay tiếp theo băng bây giờ cái đầu thì không để thôi bây giờ không mưa rõ ràng thì đây mình xuống nhé ngược xuống lặp lại tên tên là đứng im này và đứng im này bong một hai ba bốn để không nhẹ để không nhẹ để không là ok bây giờ thì mình sẽ vào nhịp nhé năm sáu bảy ghim 3 4 xoay 5 6 em 7 và 8 và 1 2 em 3 4 để không rõ này 5 6 em 7 em 8 lặp 1 em 2 ghim 3 4 xoay 5 6 băng 7 và 8 và 1 4 để ông rõ 5 6 e 7 e 8 rồi kết thúc combo này lặp lại hai lần đến đây nhé rồi cuối cùng một lần tám lần cuối cùng thì các bạn bước chân phải sang và sau đó làm sóng không thì anh ô đẩy không qua đặng trái phải ok nhìn kỹ này nhấc không trái đồng thời đưa gót chân nhé và sau đó này xoay gót chân vào thì người hướng hai chân và đẩy hông sang phải như thế này ok tiếp tục đến với chân phải là nhấc gót và hông lên sau đó lại xoay và để qua trái các bạn tương tự nhấc lên này đẩy này nhấc lên này đẩy nhấc đẩy đẩy và một và hai và ba và bốn và năm và sáu và bảy và tám tay các bạn chú ý một and hai em ba em bốn em năm em sáu em bảy em tám đó là cái thứ bạn năm sáu bảy tám đánh hông một và hai ba bốn và năm sáu em bảy và tám và một hai ba bốn năm